đấy hàng thì chuẩn xác 100% trăm luôn anh em mua hàng alo trực tiếp thoại của mình nhá cảm ơn anh em xem video Hai xin chào tất cả các bạn chào mừng quay trở lại với VJ Vlog ngày hôm nay à, tiếp tục quýnh à, bầu cua hiệp nha các bạn thì hôm nay nó sẽ trả tôi 10, à, 10 triệu của video trước thì video trước nó quýnh không đủ tiền trả thiếu tôi 10 triệu hôm nay nó rủ tôi chơi tiếp để gỡ <coughs> thì đó nó là dạng như nó là đại gia mà nó ở không quýnh bài rồi ăn chơi rồi chơi gái rồi đó nó tiện nhiều lắm các bạn ơi cho nên uh, tôi phải canh bào nó mới được uh, năm thở mười thì ờ, mới có một khi mà uh, nhân dịp này tôi uh, bào nó được nhiều hay nhiều để kiếm tiền xài chơi ok thì xin mời các bạn cùng uh, theo tôi đi bịp nó nha à, tao trả mày 10 triệu bữa này nha rồi Nói, thế thì đập đi Thôi đập ông cô À hai triệu tôm Rồi vui nha vui đi Ui. Một tôm hai triệu Ôi không Một triệu bầu 500 cá hai triệu nay đây đột à. đây con bầu anh già thừa thế chữ này màu già triệu con bầu triệu con cua 3 triệu gà một gà có gà nè có nai luôn Ở nai, chung nai Bầu ba ba triệu gà nè Ok Triệu gà Triệu con bầu 5 triệu cá ừ. ghê thế Đục Há đen người ta ừ. video má nhanh nhanh đi anh em ơi công an vô giờ đó à... kêu bầu bầu hoài ra à. bầu tầm này lên giá hết ba triệu bầu kêu bầu khác nước luôn người vậy một bầu bỏ bầu luôn như tiền đây triệu ba triệu ờ chung mình nhỏ trước đi mày chịu lấy vô mày nhiêu mày nhiêu trong đây đặt 500 à. 500 nè năm chập ở à, một triệu con cua triệu gà à, bốn gà wow. rồi một gà năm triệu nhiều. Chung mấy chứ đi. Rồi. Triệu con bầu. 100. Một triệu con nai. Tôi dừng bay rồi. 6 triệu tôm chủ game ăn hải sản kinh thế đụng hai con cua luôn má đen thiệt chứ là gì má tính đập cua rồi má lưỡng lự hè nó hey. rồi kìa con cua 5 triệu cá Wow, ăn hải sản kinh thế à, hai bầu luôn đen thì bầu có nai luôn ngậm tiền xe nhà rồi chịu con chịu ra chịu năm triệu cá cá nữa hả hai con cá ủa mới chết cá đặt cá lụm liền hay không hai hai con cá là 10 triệu còn cá nữa bay đặt cái bay nhồi nhồi cá vô đấy thì nghe chú em luôn một triệu con cá một hai ba bốn năm triệu cá tiếp đó nói là làm ăn con cá hãy chưa Đấy, nói có cá, cá là có cá mà nói có cá là có cá mà nói còn một con mà không tin rồi ok phức thôi món sang à, còn hai ba năm triệu nay lên gừng rồi à hôm nay luôn con bò đi luôn nhưng không được rồi hải sản đi việc tầm này không ổn đâu à, hải sản ra rồi ha hải sản nãy giờ ra không làm tăng đấy cua biết thôi một triệu con cua một triệu con gà ba 7 triệu bầu hai con bầu hai con bầu 14 dít hai con bầu 14 triệu hơn cái gì cũng hai con thôi một triệu con bầu Đây, triệu cô giờ sát giác luôn 6 triệu gà trăm nay 500 cá này là lên gừng lên gú một gà không? đấy 6 triệu mua bầu có hết sách khoáng luôn phải dài không thôi chị con bò tiếp sát dán con bò triệu ba triệu cá ôi lại con cá đấy hai con bầu ngay không có cá luôn quá cứ bầu hoài ta nói bầu nãy giờ ra giữ luôn hai con hai con không bầu không bầu nãy giờ hai con hai con không bầu ngon lắm thôi cứ tiếp tục chơi sát dán con bầu về chịu con cua 5 triệu tôm Đù, tụi em chơi dữ à, ăn toàn hải sản không? Có cua Thấy có cua Như ơi Thôi, một triệu cua 6 triệu tôm 1 triệu cá đây với ta này mới ừ. mua cá tôm ở đặt tôm nữa ta một tôm cua tôm cua tôm theo tôm chứ một cá 5 triệu luôn Rồi 6 triệu nha 6 triệu tôm lận Triệu Bye bye. bài. 2 triệu cá bảy triệu bầu hai con bầu bầu nãy giờ hai con không luôn đúng không 14 bốn luôn thì bầu nãy giờ hai con hai con không luôn mày tầm này chắc mày bầu gì ăn hết đi cái tầm cái cái gì bắt chèo con bầu 6 triệu nai có con một con nai 6 triệu này bội thu thấy chú em thôi bình thường thôi vậy là thu nãy giờ ừ. thôi triệu tôm triệu bầu nghe nói là bội thu lắm đấy 10 triệu cá đu đèn chú em kia lớn thế không có cá luôn cá, có không này. có cá luôn Đấy. chết hết rồi sống có nào đâu một triệu con sớm khả năng cao đấy 10 nay chú em mày hết ăn hải sản oh. kìa một nay tao tao đến quýnh bầu luôn đó thiệt mà bầu có hết luôn mười nay nha rồi 10 triệu bầu một bầu Ê, để nó tay mày rồi Mày tay mày Mày để tay mày đi, tao mình nhìn thấy mày chơi chơi giống bẹp bố ăn nãy giờ rồi Hai tay với đâu cầm tiền nè Gì đây? Điện thoại chứ gì điện thoại gì đây? Điện thoại nghe gọi bình thường thôi chứ điện thoại gì bữa tao điện thoại người tao bữa giờ mà Điện thoại bình thường không? Bữa à. rồi Sao nó rung kìa gồm cái gì đâu vậy bịp đâu bịp Thật quá các bạn ơi à, Hôm nay bị bị toan rồi à, nó Hôm nay nó canh tôi các bạn cũng cái ờ, video trước ờ, ăn nó quá hôm nay nó, nó tới nó canh nó chụp được Nó bị lộ rồi Nó hơn chạy được thôi ăn nguyên cục đá vô đầu Nó quậy quá bây giờ đang trốn để chút nữa ờ, kiếm đường về nhà coi nó quá mệt luôn ok video ờ, xin ờ, kết thúc tại đây nha các bạn thì à, nếu mà những video sau mà thấy tôi còn làm á, thì tôi còn sống nha <laughs> còn không thì nó, nó kiếm tới tôi à, nó cho tôi nhập viện luôn vừa rồi mình có giới thiệu anh em cái bộ bầu cua và tài sự điều không tang này thì bây giờ mình giới thiệu anh em cái ví đổi bài rất hiệu quả cho anh em khi anh em chơi môn bài lá đấy vì anh em để tôi nhớ là tôi để con bẻ vào đây thì anh em chia ra một cái ván bài như này anh em lựa anh em lựa chưa biết dụ như ván này nó được có 4 điểm thôi đây môn bài liêng đi chẳng hạn đấy hay bài cạo vậy bất kỳ bài gì luôn anh em thừa thiếu ra này cho ờ, bốn vào nếu lên bảy ra đấy thì mình đặt điểm nó khác này rồi bên cạnh cái ờ, ví đổi bài này, anh em hỗ trợ chơi cái môn bài mình bán kèm thêm cái kính áp tròng nhìn xuyên là bài hỗ trợ anh em chơi môn bài lá là nhìn như bánh của họ đấy kính này kính mỹ có cả gương đeo rất hiệu quả đấy. bên cạnh đó thì mình còn ờ, có thêm những cái rộng mẫu kính nhá ờ, khác nữa để cho anh em lựa chọn kính áp tròng như xuyên bài của mỹ luôn này đây là cái lọ đựng của nó thì bây giờ mình sẽ bán thêm tất cả dụng cụ liên quan của mình anh em có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp số điện thoại của mình cảm ơn anh em xem video